quay trở lại với video của bên cửa hàng mua phục nghề Việt trên tay mình đó là một cổng chia HDMI từ một cổng ra bốn cổng lại nhá đây là một sản phẩm cực kỳ phổ biến trong thời đại ngày nay mà rất nhiều người đang đang tìm kiếm nó hỗ trợ cho các bạn sử dụng để chỉnh chiếu ra các sản phẩm như là tivi này được sử dụng trong các quán bar này à, các phòng hát này cũng như là để chỉnh chiếu dạy học các bạn nhé cùng mình mở hộp sản phẩm này đây là cái sản phẩm chính của chúng ta một hộp chuyển đổi HDMI này bên trong hộp thì sẽ có một dây nguồn các bạn nhá một dây nguồn này đóng mặt có gì Được cắt đi nhá Thời gian tí đâu Đây là sản phẩm chính của chúng ta các bạn nhá Đây là một sản phẩm chính này Mặt trước nó sẽ ghi là một nhân 4 một nhân 4 Hỗ trợ uh, chất lượng video Tối đa là 4K các bạn nhá 4K Đó đây là sản phẩm chính thì có 4 cổng này Đây là 4 cổng đầu ra của HDMI 4 cổng đầu ra 1, 2, 3, 4 Và đây là cổng đầu vào Đó đây là phần nguồn các bạn nhá Nguồn đi, đi cùng với trong hộp rồi Ngoài ra các bạn có thể phải sử dụng thêm 4 dây HDMI để sử dụng để chuyển dữ liệu ra nhá tương ứng với 4 cổng à 5 cổng ở đằng à, trước thì đằng sau sẽ có 5 cổng à 5 đèn tương ứng thứ nhất là đèn input là đèn đầu vào và 4 đèn đầu ra các bạn ạ 4 đèn đầu ra màu xanh này 4 đèn màu ra màu xanh tương đương khi bạn cắm vào cái cổng HDMI nào thì cái đèn đó sẽ sáng để thông báo bạn này đang sử dụng cổng nào rất là tiện sẽ có một cái công à, tắc on off ở đây để mình sử dụng khi mình không cần thiết đến mình phải tắt không cần phải rút dây các bạn ạ sử dụng công tắc luôn và một đèn power thông báo rằng bạn đang sử dụng sản phẩm này đó đây là một sản phẩm cực kỳ nhỏ nhỏ gọn nhưng mà các uh, mọi người đang sử dụng như là nhà hàng này trình chiếu này thì rất là phổ biến và cần đang sử dụng nhá sản phẩm đấy đang có sẵn tại cửa hàng vua phụ kiện việt ở ngã tư phổ yên các bạn quan tâm thì cần comment hoặc để lại số điện thoại thì bên mình sẽ chủ động gọi điện liên hệ và hỗ trợ ship cốt toàn quốc nha cảm ơn các bạn đã theo dõi video